Xin kính chào quý vị và các bạn. Xin được gửi tới quý vị và các bạn bản tin Việt Nam tiêm chủng quá chậm chạp, Covid hoành hành ở Sài Gòn. Chiến dịch tiêm chủng chống Covid-19 ở Việt Nam còn quá chậm chạp tại nhiều vùng. Theo tuyên bố của Bộ trưởng Y tế hôm qua ngày 3 tháng 8 năm 2021, được Reuters trích dẫn, trong khi cả nước phải đối phó với đợt dịch tệ hại nhất từ trước đến nay – Việt Nam đã thành công trong việc chống dịch năm ngoái, nhưng đợt dịch mới do biến thể Delta gây ra đã khiến trên 170.000 người bị lây nhiễm kể từ cuối tháng 4, tăng thêm áp lực cho chính quyền phải nhanh chóng triển khai chích ngừa COVID. Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh, tiêm chủng từ nay là nhiệm vụ hàng đầu và khẩn cấp của các địa phương. Số liệu của Bộ Y tế cho thấy chỉ mới có 700.000 người được tiêm chủng đủ hai liều, tức chưa đầy 1% trong tổng số 98 triệu dân Việt Nam kể từ khi bắt đầu chiến dịch trích ngừa vào tháng 3. 7 triệu liều vaccine đã được sử dụng, chiếm 42,5% số vaccine đã nhận được cho đến nay. Đợt dịch mới khiến 1 phần 3 tỉnh thành Việt Nam phải hạn chế di chuyển, đặc biệt thành phố Hồ Chí Minh phải phong tỏa nghiêm ngặt. Kể từ 27 tháng 7, số ca mới bị nhiễm trên toàn quốc là 170.563. Số người tử vong vì Covid cho đến hôm nay là 2.071, trong đó trên 95% trong tháng vừa qua – có 462 bệnh nhân nặng và 20 bệnh nhân nguy kịch phải dùng ECMO. Chỉ riêng trong ngày hôm qua mùng 3 tháng 8 đã có 8.429 ca dương tính mới, trong đó Sài Gòn chiếm 4.171 ca. Mỗi ngày có hơn 5.000 cuộc gọi cấp cứu từ bệnh nhân COVID ở Sài Gòn. Chính quyền tuần trước loan báo sẽ đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng tại Sài Gòn và từ nay thành phố tập trung cho việc giảm tử vong. Báo chí trong nước dẫn lời Phó Chủ tịch Dương Anh Đức cho biết trong tháng 8, thành phố này cần đến 5,5 triệu liều vaccine và cần được cấp sớm. Thông tin Sài Gòn nhận được 1 triệu liều vaccine Sinopharm của Trung Quốc do tập đoàn Vạn Thịnh Phát nhập về gây hoang mang cho người dân, nhưng hôm qua chính quyền thành phố Trấn An không bắt buộc tiêm vaccine Trung Quốc. Sau Nhật Bản, Hoa Kỳ, Úc, hôm nay đến lượt chính phủ Anh tặng 415.000 liều vaccine AstraZeneca cho Việt Nam. Khoảng 50 triệu liều Pfizer được đặt mua sẽ về đến Việt Nam trong 3 tháng cuối năm, cơ quan USS cho biết 77 tủ cấp đông âm sâu âm 75 độ để bảo quản vaccine quà tặng được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ loan báo trong chuyến thăm vừa qua sẽ được giao cho Việt Nam vào đầu tháng 9. Việt Nam vốn tập trung mọi nguồn lực vào việc truy vết và cách ly trong những đợt dịch trước, nay chuẩn bị xét duyệt cho sử dụng Remdesivir, loại thuốc của Gilead Sansi dành cho bệnh nhân COVID. Sắp tới, 500.000 lọ Remdesivir sẽ về đến Việt Nam. Favipiravir, một loại thuốc cũng tỏ ra hiệu quả trong việc chống COVID, cũng sẽ được xem xét cấp giấy phép. Việt Nam, cách phòng chống không thích ứng với đợt dịch COVID mới. Đợt dịch COVID mới tại Việt Nam vẫn tiếp tục lan rộng cho tác động của biến thể Delta, đặc biệt là tại Sài Gòn, mặc dù chính quyền địa phương đã phải ban hành lệnh giãn cách xã hội ở nhiều tỉnh thành, thậm chí áp dụng cả lệnh giới nghiêm ở Sài Gòn kể từ ngày 26 tháng 7 năm 2021, một biện pháp chưa từng có ở Việt Nam. Chính sách phòng chống dịch của Việt Nam nay có vẻ như không còn thích ứng với tình hình dịch tễ đang diễn biến ngày càng phức tạp. Trong thời gian qua, trên báo chí chính thức cũng như trên mạng xã hội đã có nhiều tranh cãi về việc nên thay đổi cách phòng chống dịch như thế nào cho hiệu quả, nhất là phù hợp với khả năng của hệ thống y tế Việt Nam, hệ thống y tế thành phố Hồ Chí Minh hiện nay đang có nguy cơ bị quá tải trước con số ca nhiễm mới mỗi ngày mỗi tăng. Vấn đề gây tranh cãi nhiều nhất ngay từ đầu vẫn là việc cách ly những người gọi là F1, F0. Trả lời arfi Việt ngữ ngày 14 tháng 7, bác sĩ Võ Xuân Sơn, phòng khám quốc tế Action, tác giả nhiều bài viết trên mạng về việc phòng chống Covid tại Việt Nam, nêu ý kiến của ông về vấn đề này. Tôi đã thấy ngay nó không còn phù hợp bởi vì chính sách hiện nay khi phát hiện một trường hợp bị nhiễm, Việt Nam gọi là F0, thì những người tiếp xúc gần với F0 được gọi là F1, còn tiếp xúc gần với F1 thì gọi là F2. Khi xuất hiện một F0, người ta sẽ truy tìm ra các F1 và F2 để cách ly. F0 thì được đưa vào bệnh viện, F1 thì được đưa vào khu cách ly tập trung, F2 thì cách ly tại nhà. Trước đây khi số F0 tức là người bị nhiễm còn ít thì có thể làm như vậy được, nhưng với số lượng nhiều thì sẽ không đủ chỗ để cách ly. Trên thực tế, những khu vực cách ly tập trung F1 không đủ tiêu chuẩn, cho nên khi vào đó, người ta không có một môi trường tốt và trong đó bị lây nhiễm rất nhiều. Như vậy rõ ràng, năng lực về cách ly của nhà nước đối với người này đã không còn tốt từ khá lâu rồi, chứ không phải mới đây. Gần đây chính quyền có cho nới lỏng một chút, tức là F1 thì có thể được cách ly tại nhà, mà mới gần đây thì thí điểm F0 cũng được cách ly tại nhà. Nhưng hiện nay, điều kiện khá là khó khăn để có thể cách ly tại nhà. Tôi nghĩ hiện nay năng lực để làm theo cách cũ là không thể nào chu toàn được nữa rồi. Chính quyền bắt buộc phải thay đổi để làm sao? Thứ nhất, đáp ứng được năng lực. Thứ hai, đừng làm cho nó rối loạn thêm về cái cách thu gom lại để cách ly. Vấn đề thứ hai là tác động xã hội. Hiện nay cách làm ở Việt Nam, khi một người F0 ghé vào một cửa hàng nào đó, thì toàn bộ cửa hàng đó bị phong tỏa. Tất cả những ai trong cửa hàng đó, thậm chí người ta không cần truy xét là có tiếp xúc với F0 đó hay không đều biến thành F1. Làm như vậy sẽ đình trệ toàn bộ hoạt động xã hội và gây nhiều khó khăn cho xã hội. Trong khi đó, sau khi phong tỏa, sau khi ngăn chặn, chính quyền chẳng có một hỗ trợ nào cho người dân và như vậy sẽ rất nặng nề cho người dân để chịu đựng những cái đó. Tôi cho rằng chính sách đó bắt buộc phải thay đổi, nếu không thì xã hội sẽ bị rối loạn rất nặng nề. Cũng theo bác sĩ Võ Xuân Sơn, Việt Nam không nên quá chú trọng đến các con số ca nhiễm nói chung mà phải để ý nhiều hơn đến con số các bệnh nhân nặng và con số tử vong. Chuyện thống kê không phải là vấn đề, mà là chúng ta xem trọng con số nào. Hiện nay ở Việt Nam, người ta xem con số nhiễm là thước đo cho dịch, trong khi mức độ nguy hiểm không phải là con số nhiễm, mà là số tử vong và khả năng y tế của Việt Nam nằm ở chỗ bệnh nhân nặng. Cách chống dịch ở Việt Nam hiện nay Tất cả những người bị nhiễm đều coi là bệnh nhân. Những người chưa bị nhiễm, tôi không biết coi là cái gì. Thì người ta cách ly. Nhưng có một vài biểu hiện cho thấy họ đối xử với những người F1 như là một cái nguồn lây nhiễm và phải cần cách ly khỏi xã hội. Chứ người ta không quan tâm đến chuyện là những người đó sống như thế nào. Người ta chú trọng đến con số lây nhiễm mà không chú trọng đến con số bệnh nặng và con số tử vong. Bên cạnh việc cách ly, biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 được áp dụng ở Sài Gòn từ ngày 9 tháng 7 và sau đó được mở rộng ra 16 tỉnh thành ở miền Nam cũng để lộ một số bất cập, chẳng hạn như khái niệm trong trường hợp cần thiết hay có lý do chính đáng không được định nghĩa rõ ràng, cho nên việc xét hỏi ở các chốt kiểm soát có thể gây ra tình trạng lạm quyền, như nhận xét của ông Lê Quang Huy, một trưởng phòng công ty chuyên về logistics tại Sài Gòn. Nói chung, những người làm trong ngành logistics hậu cần như chúng tôi là thuộc diện ưu tiên trích ngừa, cho nên tôi đã được tiêm mũi thứ nhất rồi. Thành ra có giấy chứng nhận khi đi đường. Khi trình giấy đó ra thì họ cho đi qua, cho đi tiếp. Kiểm tra nghiêm ngặt như vậy thì cũng tốt, nhưng các quy định trong chỉ thị có những câu chữ chưa chặt chẽ lắm. Chẳng hạn như người dân chỉ ra đường khi thực sự cần thiết hoặc có lý do chính đáng. Người dân nào cũng cảm thấy công việc của họ là cần thiết và họ nghĩ rằng chuyện đi ra ngoài là có lý do chính đáng. Nhưng tại các chốt xét hỏi, người ta lại bắt bẻ chuyện đó. Thành ra tôi thấy rất dễ xảy ra tình trạng lạm quyền. Về mặt pháp lý, chỉ thị 16 này phần nào hạn chế quyền tự do đi lại của công dân. Ở các nước khác thì người ta đi biểu tình, nhưng ở Việt Nam thì chuyện đó không xảy ra. Nói chung nó cũng ảnh hưởng khá nhiều đến sinh hoạt cá nhân cũng như công việc của người dân. Nhưng trong thời điểm hiện nay, thì cũng chẳng có biện pháp nào khác ngoài việc trông chờ vào vaccine để tiến tới miễn dịch cộng đồng. Bên cạnh đó, còn có việc người dân tại nhiều nơi thường xuyên phải xét nghiệm COVID khi di chuyển từ địa phương này sang địa phương khác, gây tốn kém tiền bạc và làm mất nhiều thời gian. Ấy là chưa kể ở một số nơi như Hà Nội, người dân chen chúc nhau để được xét nghiệm, tạo thêm nguy cơ lây nhiễm theo như mô tả của tờ Tuổi Trẻ ngày 21 tháng 7 năm 2021. Để tránh phải tiếp tục ban hành các biện pháp hạn chế giãn cách xã hội, Việt Nam không có cách nào khác là phải đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng ngừa COVID-19. Nhưng trong lúc nguồn vaccine còn thiếu, tranh cãi cũng đã nổ ra về việc quyết định những thành phần nào được ưu tiên trích ngừa. Về điểm này, bác sĩ Võ Xuân Sơn cho rằng nên ưu tiên tiêm chủng cho những người già, những người có bệnh nền. Trong trường hợp thiếu vaccine như vậy, đúng là phải có một chính sách ưu tiên Hiện nay việc ưu tiên ở Việt Nam nói thì có vẻ tương đối tốt, ngoại trừ một việc vì mục đích giảm số nhiễm cho nên không đặt vấn đề đối với một số bệnh nặng. Nếu bây giờ mục đích chống dịch là giảm số tử vong, số bệnh nặng thì người ta sẽ ưu tiên trích cho những người già, những người có bệnh nền. Đấy là số người mà nếu bị nhiễm thì tỷ lệ tử vong rất cao. Người ta đã chứng minh được vaccine làm giảm tỷ lệ tử vong, làm giảm mức độ nặng của các triệu chứng do lây nhiễm. Nhưng riêng ở Việt Nam thì nhóm đó lại bị loại trừ vì lý do sợ phản ứng với vaccine, cho nên nó gây ra chuyện này chuyện khác, cái đó là hoàn toàn không khoa học chút nào. Ngoài ra hiện nay, các đối tượng được trích vaccine thì dần dần cũng giống như thế giới, ngoại trừ một trường hợp là công nhân ở các nhà máy, vì sợ con số lây nhiễm, cho nên người ta lại trích cho những người này, mà nếu bị nhiễm thì gần như là tỷ lệ bệnh nặng và tỷ lệ tử vong sẽ rất thấp cho nên có một sự ngược đời một chút trong việc ưu tiên trích ngừa. Nhưng nhìn chung, về việc ưu tiên đầu tiên cho lực lượng y tế, lực lượng chống dịch cho đến giờ phút này, ở tại Sài Gòn, tôi thấy hầu hết nhân viên y tế đã được trích ngừa. Lực lượng chống dịch bao gồm công an, quân đội, những tình nguyện viên thì đương nhiên đã được trích rồi. Nhưng tôi thấy một đối tượng ưu tiên khác mà nhà nước hiện nay chưa chú ý, đó là những người lao động ở vỉa hè, những người buôn bán hàng rong, buôn bán ở chợ, những người làm nghề dịch vụ hoặc lái xe taxi, Uber, Grab, những người luôn luôn có những tiếp xúc. Về phần mình, ông Lê Quang Huy cũng ghi nhận sự lúng túng của nhà nước trong việc phân định các đối tượng ưu tiên trích ngừa, chưa kể tranh cãi về việc tiêm chủng miễn phí hay trả tiền. Do nhà nước muốn đẩy nhanh việc tiêm chủng, cho nên trong công tác tổ chức vẫn còn nhiều cập rập, vẫn còn hiện tượng tập trung đông người, thậm chí xen lấn, xô đẩy để giành được trích như vậy nó đi ngược lại chủ trương giãn cách. Thứ hai là người ta vẫn còn có những ý kiến tranh luận về đối tượng ưu tiên được trích. Tại vì trước đây nhà nước phân ra 10 nhóm ưu tiên được trích ngừa và mới đây nhà nước bổ sung 16 nhóm ưu tiên thì có những vấn đề Ví dụ như đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh và đoàn luật sư Hà Nội gửi văn bản yêu cầu, chúng tôi cũng là đối tượng ưu tiên được trích ngừa, Thành ra tôi thấy do chính phủ Việt Nam không chủ động được nguồn vaccine, phải nhập từ nước ngoài hoặc phải nhận viện trợ, đã thành ra khá lúng túng trong việc phân định những đối tượng được trích trước hoặc những địa phương được trích trước. Trước đây, khi nhà nước nói về vấn đề trích dịch vụ, thì đã có một làn sóng phản đối trên mạng, cho rằng tại sao các quốc gia khác trích miễn phí cho dân, thậm chí những cái như khuyến khích, khuyến mãi, trúng số, trúng thưởng, thậm chí khách du lịch, khách nước ngoài cũng được trích miễn phí, tại sao chính phủ Việt Nam mình lại có trích ngừa dịch vụ. Như vậy là không công bằng. Nhà nước đã kêu gọi người dân đóng góp tiền để mua vaccine, bây giờ lại tiêm dịch vụ nghĩa là sao? Nhưng trên thực tế cũng có một số người có tiền, sẵn sàng trích dịch vụ, thậm chí trong những người thân quen, bạn bè của tôi họ đưa cả gia đình sang Mỹ để trích ngừa. Cá nhân tôi thì nghĩ thế này, nếu có những người trích dịch vụ, có cầu thì đương nhiên phải có cung, nhưng đừng có lấy tiền trong quỹ người dân đóng góp mua vaccine để mà tiêm dịch vụ, như vậy là không công bằng. Cũng theo lời ông Lê Quang Huy, việc trích ngừa COVID-19 còn vấp phải một trở ngại khác, đó là tâm lý bài Trung Quốc, khiến rất nhiều người nghi ngờ các vaccine made in China, trong khi chính phủ cho nhập thêm vaccine từ nước láng giềng phương Bắc để bổ sung cho nguồn vaccine còn rất đang thiếu. Ở Việt Nam, do tinh thần bài chung, Thành ra họ rất dị ứng với vaccine của Trung Quốc. Trước đây khi Trung Quốc gửi sang 500.000 liều để trích ngừa cho công dân của họ đang làm việc ở Việt Nam và cho những người có làm việc hoặc giao tiếp với người Trung Quốc, người dân đã có phản ứng trên mạng. Thậm chí trong đợt vừa rồi trích cho 10 đối tượng ưu tiên, có nhiều người nghi ngại không biết trích vaccine nào. AstraZeneca cho Nhật viện trợ hai vaccine Trung Quốc. Tôi thấy ở Việt Nam mình chắc là chẳng có ai muốn được tiêm vaccine Trung Quốc – thà không được tiêm chứ không tiêm vaccine Trung Quốc. Nói chung là ở miền Bắc hay miền Nam, người dân vốn đều dị ứng với các sản phẩm của Trung Quốc, do hàng hóa Trung Quốc từ trước đến giờ vẫn có chất lượng xấu, huống chi là một dược phẩm, một vaccine để tiêm vào cơ thể. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Việt Nam cách phòng chống không thích ứng với đợt dịch Covid mới từ thời báo chấm đi Berlin Cộng hòa Liên bang Đức. Thu Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các bản tin sau.